Ừ, anh chàng được đó Con không chịu gặp đi Thôi, là anh không thích kiểu tóc của mình Hay cái mũi của mình Nhất là mình nổi mụn thì sao Ê, bảo mụn không ngừa được nhỉ <laughs> Kem ngừa mụn mát da Hazelin Chứa rong biển dịu mát và nghệ tươi Hãy ngừa mụn mỗi ngày Kem ngừa mụn mát da Hazelin Ai bảo mụn không ngừa được